đại ca ngầu đét đánh đấm cứ như phim tàu vừa thôi mệt quá thế đã ôn lược nhiều chưa được một tí nhưng mà chắc chắn trùng để em sẽ đỗ vào trường an ninh dạ con em muốn học kiến trúc xây dựng nhưng vẫn xe mai là để anh mày gì sao thiếu cái gì không Dạ không thưa anh em xong hết rồi Bọn mày liều thi tốt vào Đại ca yên tâm ok Mà thằng Nam đâu Cứ bắt tao chờ lâu Dạ ai tốt nấu em sao biết được mày thì cứ đi tao chặt chân nhớ lên đại học mày sẽ bỏ tao nó đây anh ơi phải làm sao cứ nghe theo lời tao nếu có chuyện gì chạy ngay đừng chờ chào anh hưng dê có mấy chai tặng anh dạ là hàng xóm mới về vậy thôi em đi hẹn anh khi khác này hàng xóm mới thật đáng mình làm vài ly mất công em trai mang đi rượu này thơm phết tuyệt vời ngồi đi em ơi uống hóa ra chúng mày lừa tao được lắm chúng cháu thương nam thề luôn bác đương nhiên xem nào bố cha chúng mày dừng ngay đừng chạy bình tĩnh có gì ngồi xuống từ từ nói hay quay lại đi điên à bực dữ mày Nam à Đến đây chưa Đến rồi à Nhiều rượu lắm Chúng nó tới rồi Chúng nhanh lên Đừng có lề mề Rượu đâu Bác thích rượu Hello ông anh rượu ngon thiếu bố sao được Chúng cháu xin chào Dạ mời bác cùng em hương mang đến đây cân khoai tây với răng còn mực nhậu thế cho tương bừng uể cháu xin ngồi đi bác hưng rót thêm mấy ly xong tan đi tiếp tăng hai nào được phép thầy thằng này rót mạnh tay vào cảm ơn hai ca thôi thôi thôi cảm ơn cái gì vì hai ca men lì vì hai ca bọn em đồ đạc bố cha chúng mày anh đây xin cảm ơn chúng mày vào hết đây mọi người nốc cạn ly này